đen rồi này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 Xin chào anh em, hôm nay đại lý cờ bịp nhà tôi giới thiệu với anh em bộ môn bài lá bịp và cụ thể hơn đó là thừa thiếu một lá bài hay gọi là hao bài hay nhiều anh vùng miền gọi là đổi bài thì chung quy lại đó là hình thức anh em đánh bài bốn quân thì nhiều anh em đó là thầy là thợ thì người ta tay dẻo người ta đánh người ta đã luyện đi học rất là nhiều năm thì người ta có thể đánh bài bằng bịp tay không thì tôi không nói nhưng khi mình đã không có tay nghề thì mình đánh cái hình thức là bịp có thể nhanh gọn nhất đơn giản nhất và hiệu quả nhất thì anh em nên sắm cho tôi một cái đồ chơi anh em nhá hôm nay tôi giới thiệu anh em tất cả các thiết bị thừa thiếu một lá bài để anh em đi chơi bốn quân cực kỳ là đẳng cấp và khẳng định anh em chiến thắng anh em này tôi sẽ giới thiệu anh em chủ lực đầu tiên đó là cái điện thoại đổi bài thì cái điện thoại đổi bài nhà tôi có tất cả các loại mẫu điện thoại anh em từ iPhone này Samsung này iPhone 6 này iPhone 7 này hay các dàn phòng Samsung khác nhau nhà tôi đều có rất nhiều mẫu mã để anh em đi chơi có thể đổi bài và khẳng định với anh em là anh em chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi thì cái điện thoại đổi bài anh em này nó hoàn toàn thiết kế như bình thường nhá như một cái điện thoại bình thường rất là đẹp luôn nhà chuẩn chỉ luôn đổi bài rất đẳng cấp em phải lưu ý rằng là đi chơi ạ mà em đi chơi mà em cứ chờ vào may rủi tôi khẳng định luôn là anh em thua tha đây các mẫu điện thoại rất là đẹp anh em nhá đấy có thể nó y chang cái điện thoại bình thường vì đây nó là cái phôi điện thoại bình thường anh em nha, nên em yên tâm rằng cái độ chính xác của nó và đạt đẹp của nó này mới đét thì đẹp luôn nha hàng tôi bán ra đổi mới một tháng và bảo hành miễn phí một năm anh em quan tâm em alo 0984 31 từ quý 8 em nhá nhà tôi chỉ có dùng duy nhất số điện thoại thôi để anh em liên hệ đến công ty để được tư vấn miễn phí về cái đồ cờ bạc chuẩn chỉ nhất để cái đồ ví đổi bài điện thoại áo đổi bài anh em này thì tôi sẽ đi vào thực tế anh em nhé cái hàng này dù hàng sạc anh em sạc giúp tôi hai tiếng này em chơi liên tục 10 đến 12 4 giờ đồng hồ anh em này thì em đi nhá bài là bài nào cũng được mình không cần phải luồn bài các loại mẫu bài ở tất cả các vùng miền địa phương tôi trưng bày một chút ra đây để em đi chơi là anh em đổi thoải mái đây là con phăng teo vẫn đổi bình thường em này đổi rất đơn giản thôi anh em này đây này tôi cho một con bài vào đây đúng không thì khi em đi đổi ờ, tốc độ đổi bài của nó chỉ không phải một giây anh em này rất là kín này anh em này cho vào phát là cho ra này anh em thấy không tôi sẽ lấy một cái cỡ bài khác này anh em này đây một con bài khác này đây một con bài khác anh em nhá bài nào cũng đổi được đây con con teo tôi cho con này vào đây hai loại bài khác nhau anh em này đổi rất là nhanh rất là chính xác và rất là chuẩn chỉ thì anh em này đây thấy không đẳng cấp không anh em chơi rất là thuận tiện em nhá tốc độ đổi không phải một giây rất là nhanh em này thì tôi sử dụng cách anh em mẹo để anh em đi chơi anh em nhá đấy thì ví dụ anh em đến sòng sới nhà người ta thì tôi khẳng định này bài là mình không phải luồn nó rất là tiện lợi rồi đấy thì cái bộ môn nào cũng chơi được em nha ở miền bắc thì anh em chơi sâm chơi phẩm chơi ba cây chơi liêng thì anh em biết rồi chơi ba cây hoặc chơi liêng mà anh em đánh bốn quân thì tôi khẳng định với anh em là trăm trận trăm thắng rồi hay là miền nam đánh tiến lên miền nam này binh này bài cào ngầu hầm đánh được hết anh em nha đấy thì anh em chơi như thế nào ví dụ bên tôi ví dụ vào một trận chiến như anh em chiến đấu thật đi anh em này ví dụ anh em chiến đấu thật là chơi như thế nào tôi hướng dẫn này ví dụ anh em chia một cái ván bài ngẫu nhiên dụ tôi đánh liêng đi đánh liêng miền bắc em nhá ví dụ lên một cái ván bài ngẫu nhiên tôi sẽ bài nó xấu quá tôi sẽ giấu một quân vào đây anh em này tôi sẽ giấu một quân trực tiếp đây anh em nhá đấy giấu quân trực tiếp là ví dụ tôi giấu quân ca anh em chia bài ra anh em chia bài như thế này đấy, tôi ví dụ luôn để đi vào thực tế anh em nhá đấy, ví dụ này để đánh em anh em để anh em đi vào thực tế là chơi như thế nào và bịp như thế nào đổi bài như thế nào thì anh em ví dụ lên một cái ván bài như thế này đây tôi ví dụ đơn giản thôi đây là hai lút đúng không thì hai lút thì anh em nhớ trong bài anh em là có con ca thì em rất là khéo léo em em anh em chỉ một động tác rất là nhỏ em đặt vào là em chỉ đẩy vào như này phát là anh em có có thể có bảy lũ rồi anh em nhá đấy thì anh em phải nhớ là anh em nhớ anh em hỏi tôi những câu hỏi như thế này thì anh ơi ví dụ trong bài là có con ca thì một cỡ bài thừa năm ca à? thì anh em không nên hỏi tôi câu hỏi thiếu tư duy và logic như thế anh em nhá thì em đi giúp tôi này một cỡ bài 52 lá em giấu cái con lào vào trong cái chỗ này thì là trong cái cỡ bài này sẽ thiếu một con bài thì anh em nhớ anh em cứ đổi liên tục đổi liên tục anh thì không phải ván nào anh em đổi ván nào anh em mà chơi mà mình gặp nước to rồi thì thôi còn bài mình mà bài nó xấu thì mình đổi anh em nhá đấy để anh em hiểu rằng thuận tiện chơi kể cả đánh ba cây cũng vậy thôi ví dụ bây giờ mình lên một cái ván bài rất là dễ chơi đánh ba cây ví dụ anh em đánh ba cây mà em lên cái ván mà nó rất là nhỏ điểm có thể mình hai ba điểm thôi nhưng một cái động tác mình đổi rất là đơn giản anh em này em chỉ đặt bài và anh em đổi ra như này phát anh em có thể lên 7 điểm hoặc 9 điểm tùy ý của anh em anh em nhá đấy, dễ chơi dễ ăn tiền và thuận tiện đấy để anh em hiểu rằng là chơi nó rất là ok thì ví dụ anh em đánh ba cây nên một cái ván bài mà em lên một nút như thế này đúng không thì anh em rất là khéo léo anh em có thể cho con bài vào đây anh em có thể đổi rất là khéo này đây dụ cầm này làm cứ lật bài kệ người ta đặt vào em chỉ đẩy bài ra phát hiện phát là bài anh em có 10 ăn cấm rồi anh em nhá rất là dễ chơi đấy thì mình sẽ lựa bạc để mình chơi anh em nhá đấy giá cả thì phải chăng vì nhà tôi nó là đại lý lớn nên giá cả rất là mềm mại anh em bài là bài của sòng của sới chơi bộ môn gì được đấy là ưu điểm của nó đấy thứ hai là tôi sẽ giới thiệu cho anh em là cái ví đổi bài cái ví đổi bài này thì cái chức năng của nó vẫn là hình thức thừa thiếu đổi lá bài nhưng nó thiết kế vào cái ví rất là nhỏ gọn tiện lợi đúc chứng minh thư đúc tiền các loại ngăn anh em nhá à, các loại ngăn thì một công đôi ba việc anh em đầu tư tiền mua ví ví là ví da rất đẹp anh em máy là máy nhập máy xịn thì bảo hành đổi mới một tháng bảo hành miễn phí một năm nên em hoàn toàn tâm cứ alo trực tiếp 0984 3148 nhân viên của tôi tư vấn cho anh em 24 trên 24 anh em nha đấy thì tôi hướng dẫn anh em cái ví đổi bài đã đổi như thế nào chức năng vẫn rất là đơn giản thôi anh em này em cứ đẩy bài vào là bài sẽ hút anh em nhá hút bài vào anh em phải đổi ra đổi vào rất là tiện lợi anh em này đây một cái bài em này đặt vào này em thấy không rất là êm rất là nhanh em nhá đấy thì em còn đã là tín đồ cái bộ môn bài lá bịp không xa lạ gì điện thoại đổi bài hay là áo hay phí anh em ở đây này rất là nhanh em này tiện lợi không đấy chơi như thế này mà không thắng thì nói thật với anh em cũng xin thua anh em luôn này anh em nhìn này siêu nhanh này chớm đặt vào bài sẽ hút và đẩy con tiếp theo ra anh em thấy không rất là nhanh khi anh em muốn cho bài con còn lại ra anh em bấm một nút phát bài ra luôn rất là cơ động và tiện lợi anh em nhá đấy thì ra thì ra xịn thì cuối cùng đó là cái áo đổi bài thì áo đổi bài thì nhà tôi từ áo mùa đông đến áo mùa hè các loại size số anh em chỉ việc báo tôi cân nặng chiều cao là anh em có thể tôi sẽ gửi hàng cho anh em em nhá đấy anh em này cái áo đổi rất đơn giản anh em này đây này đấy, anh em có thể mặc vào áo là thời trang rất đẹp anh em có thể yên cưới ăn hỏi đang ăn cưới xong anh em uống rượu vào chơi luôn hay là anh em phải đi đám cưới đám hỏi hay em đi chơi tán gái áo rất là mẫu mã rất là thời trang em này đây này một cỡ bài anh em đổi này bài nào đổi được nhá đây bài lẫn lộn đổi lung tung hết vẫn có thể đổi ngon lành em thấy không mượt mà đấy êm như du luôn anh em nhá đây này em thấy không như thế này em không chơi em không thắng thì không có gì là thắng được nữa cả anh em ạ đấy thì trên thị trường là đồ này, thiết bị liên quan đến đồ bịp rất là nhiều nên anh em cũng phải sắm cho mình một cái đồ gì để anh em chơi anh em này thì anh em có nhu cầu mua hàng anh em gọi cho tôi 0984 3148 nhà tôi có hai cơ sở chính bến xe Mỹ Đình Hà Nội hoặc bến xe miền Đông Sài Gòn gần đâu qua đó lên từ hàng thực tế còn anh em ở xa tôi gửi xe khách xe ca xem hàng thử hàng đúng hàng để thanh toán anh em nhá các loại mẫu điện thoại đổi bài từ Samsung các loại mẫu Samsung đến iPhone các loại mẫu iPhone anh em nhá nhà tôi đều cung cấp hết điện thoại rất là đẹp luôn này mẫu mã hình thức đẹp đổi mới máy mới bài nào cũng được anh em nha đấy chơi môn gì cũng được đấy là cái cơ động nhất của nó hay là áo đổi bài áo thời trang hay là ví đổi bài anh em này thì anh em phải quan tâm sản phẩm bên alo tôi tư vấn miễn phí cho anh em đồ bạc thì ngoài ra nhà tôi cung cấp tất cả dụng cụ thiết bị cờ bạc bịp máy đánh bài kính hấp tròng bầu cua tài xỉu hack game trên điện thoại động dạy bài tay không anh em nha cảm ơn anh em xem clip của tôi chào anh em thì hôm nay chùm cờ bạc bịp nhà mình ra mắt một video mới giới thiệu đồ chơi sóc đĩa mới nhất dành cho bộ môn sóc đĩa bịp. Hàng này đẳng cấp ưu việt nhất anh em nha. Thì anh em nhìn trên màn hình cũng biết là mình muốn giới thiệu với em cái đồ gì rồi. Hàng đẳng cấp nhất trong sóc đĩa bịp đó là cái bát tàng hình không tang không chân sạc. Đời mới nhất của cái năm gọi là đẳng cấp nhất của 2019 anh em nha. Anh em nào đã chơi những cái hàng bát thì anh em cũng biết cái độ hiệu quả và chính xác của nó như thế nào anh em thời gian trước những cái loại bát như là bát thành bát trôn bát cạnh thì anh em chơi cũng rất nhiều tăng trứng mà đi soi anh em cũng không có cái tính ưu việt của nó anh em đi chơi cũng rất để lộ bạc bây con bạc rất là già rồi hàng bát nhà mình bây giờ bát đẳng cấp nhá anh em nha tất cả các loại bát là bát đẳng cấp một chín một mười luôn bát thị trường như nào phôi ra làm sao thì bát nhà mình nó y hệt như thế khẳng định luôn không một tăng chứng gì anh em nha tất cả các bài test về bát là nhà mình đều vượt qua hết đẳng cấp nhất để anh em chơi anh em luôn luôn giành chiến thắng mọi cuộc chơi không bao giờ thu tha được hàng đẳng cấp nhất đấy anh em biết rồi ngày xưa bát là có tăng trứng là bao soi hay là thử phấn rôm thử bút giọt xạ là tất cả là đều không thể qua được rất dễ lộ bạc hay là đun nước sôi ngâm nước sôi nước lạnh đều không thể qua được những cái thế hệ bát đẳng cấp của 2019 này bát 4.0 này là qua tất cả các bài test em nha Lê anh em hoàn toàn yên tâm hàng này không chân sạc ngày xưa phải là sạc chân kim anh em sạc rất là nhì nhằng và đặc biệt những cái nhược điểm của dòng bát ngày xưa đó là cái thời lượng pin rất là kém chỉ hai ba tiếng là anh em chơi và anh em đã hết pin và đặc biệt là anh em chơi nó chỉ có một lúc 30 phút là bát nó nóng đít bát nhưng bát nhà mình bây giờ chơi cái thời lượng của nó lên đến bảy tám tiếng anh em nha đấy lên cái thời lượng pin rất là dài anh em chơi canh bạc dài anh em hoàn toàn yên tâm luôn và đặc biệt là nó không phải sạc chân kim anh em nhá sạc bệ là bệ luôn là không một tan tích gì sạc là sạc bệ nhá bệ từ đấy bệ không trôi anh em nhìn thấy không anh em chỉ cần đặt bát vào là anh em sạc đây bát này nhà mình là nó là sạc đầy anh em nhá đấy là anh em có thể sạc rồi cực kỳ tiện lợi và không phải nhì nhằng một điều gì cả đấy bát không một tang thì tất các mẫu bát trên thị trường là anh nhà mình đều có hết nhá anh em nhìn anh em để ý biết bát phít nhựa cho trẻ em này hay là bát long phương bát hải dương Đấy, hay là cái bát bát tràng bát hoa bát cổ anh em ở vùng miền địa phương nào chơi mẫu bát gì thì chọn hoặc là các loại mẫu bát nó lạ thì anh em chụp hình gửi cho mình mình sẽ làm cho đúng mẫu bát của anh em mình khẳng định luôn cam nhà mình là cái loại bát này là camera chống mù anh em nha đấy cái camera nhà mình đã tráng một cái lớp xứ để qua tất các bài test nước sôi nước lạnh nên anh em hoàn toàn yên tâm anh em như cái bát ăn cơm bình thường luôn anh em đang ăn cơm anh em rửa bát thoải mái úp vào dàn bát mai vẫn đem ra chơi bình thường và đặc biệt nó tráng một cái lớp xứ anh em rơi rồi rơi cái mức độ nhẹ là không thể vỡ được không sứt mẹ được nên anh em hoàn toàn yên tâm đấy mình khẳng định luôn như thế nên yên tâm hoàn toàn một điều luôn anh em nhá đẳng cấp nhất để anh em chơi đấy hàng này hàng không tăng chứng thì mình sẽ qua test anh em những cái bài như là soi hàng này à. qua các sòng sới là anh em này anh em bao soi luôn này trong veo anh em nhá trong như ngọc trinh luôn kể cả thành ở cạnh luôn anh em hoàn toàn yên tâm luôn không phải lo lắng một điều gì cái thời buổi 4.0 bát là rất là đẹp anh em nhá đấy thì nó tùy từng cái phôi bát để ra các loại uh, mẫu khác nhau nhưng tất cả đều không có tăng chứng anh em hoàn toàn yên tâm nó đẹp nó chuẩn chỉ đét đẹp luôn anh em nhá bát anh em ăn cơm như thế nào thì bát nhà mình nó ỉa như thế nên anh em hoàn toàn yên tâm về cái loại bát này đấy anh em nhìn này trong veo vào vào luôn hàng đẳng cấp nhất để anh em chơi cái loại bát này sạc thì sạc từ thời lượng pin thì pin khỏe nên em không phải lo lắng một cái điều gì cả thì mình giới thiệu cho anh em cái bát này là mình kể thầy thợ mình khẳng định luôn như mình kiểm tra thì mình mới biết là camera hay là tăng chứng ở đâu nhưng các thầy thợ con bạc già mình khẳng định luôn có nhìn bát cũng không biết là bát nó như thế nào nó ra làm sao cho vào soi nhìn thoải mái xử đổ nước sôi này kho thoải mái em nhá nên em hoàn toàn yên tâm luôn cái hàng này là đẳng cấp nhất này đấy đi kèm với nó thì anh em biết rồi không thể thiếu những cái bộ màn soi thì màn soi nhà mình tất cả các loại màn soi ví dụ màn cúi bắp màn iphone hay là cái khoảng cách của cái màn này là nó khoảng cách của nó là 10 đến 20 mét anh em nhá từ tầng 1 lên tầng 2 lên tầng 3 đều soi hết phòng nọ sang phòng kia đều bắt được hết nếu anh em ở chơi rừng chơi núi chơi dãy chơi gò đồi cao thì anh em chuyển sang cái màn khuếch này anh em nhá cái màn khuếch này khoảng cách của nó bắt được từ 50 đến 60 mét đấy nên anh em hoàn toàn yên tâm cái hàng này màn hình này 2,5 inch này cái màn hình khuếch tự động bắt tự động nên em hoàn toàn yên tâm luôn đẳng cấp cao cấp chuẩn chỉ cái đồ này thì là chơi anh em luôn luôn giành chiến thắng này đấy thì để mình đã à, soi anh em đôi ba tiếng bạc để em nhìn cái cái hàng này nó nó chuẩn chỉ như nào anh em nhá đấy mình à, úp vào mình sau anh em anh em nhìn úp vào phát đây này là anh em nhìn thấy là chuẩn chỉ chuẩn đen đèn đúng không tứ trắng anh em nhìn thấy chưa đấy mình xong anh em biết này anh em xong nó xong thoải mái xong kiểu gì cũng được nhìn chuẩn đen đèn này mình bấm luôn này tiếng này nó ba trắng em nhá không thể sai được này ba trắng này đấy chồng quân chồng vị vẫn báo hết soi cực lét luôn anh em nhá đấy mình sau anh em nhìn này sóc thoải mái luôn bấm này mình khẳng định luôn tiếng này chồng quân chồng vị vẫn là sấp đôi anh em nhá tất cả các góc dồn quân ai cầm cái sóc cái cũng chuẩn đét đẹp luôn em lưu ý này trên thị trường bây giờ nó là có ba cái mẫu bát thứ nhất nó là bát màu thứ hai là bát wifi và thứ ba nó là cái bát gọi là bát như là mình đang giới thiệu đây đấy là rất là chuẩn chỉ luôn là cái loại bát khiển anh em nhá là dùng có cái đĩa đĩa bát là có cái đĩa à, có cái khiển của nó đấy có ba loại thế một là khiển này hai là màu ba là bát wifi đấy anh em chơi cái mẫu gì chơi cái loại gì thì cứ alo trực tiếp lên số điện thoại cho mình tứ trắng anh em nhá đấy sáng như đêm trăng rằm luôn như tivi luôn này không cần phải xoay bát anh em biết ngày xưa cái bát ngày xưa là phải xoay bát xoay biết thì nó mới báo là bát này chỉ đặt xuống à để rất là lâu vẫn mình vẫn có thể báo bình thường anh em nhá nên em cực kỳ chuẩn chỉ luôn cái đồ này không chơi thì không có gì đồ thì chơi cả anh ạ cái bát này là bát thế hệ 4.0 rồi nên anh em hoàn toàn không phải xoay bát này chuẩn đen đẹp ba trắng này anh em nhá không thể sai được này đấy thì có ba là bát một là bát màu này hai là cái bát wifi wifi thì mình tích hợp trên cái dòng iphone anh em nhá là anh em có thể báo trực tiếp cái dòng điện thoại iphone anh em nghe gọi bình thường và thứ ba là cái bát khiển có một cái đèn mót anh em ờ, bấm cái là anh em cũng có thể Ờ, điều khiển ờ, mở lúc nào là tùy anh em anh em nhé đây mình thử em đôi ba tiếng nữa này anh em đánh cái đồ này chuẩn đét là đẹp rồi sấp đôi anh em này 10 triệu sấp đôi này có cái đồ đi chơi thì anh em luôn luôn là giành cái thế, thế chiến thắng rồi vào xong vào sới mình khẳng định luôn không mà phát hiện ra nó như là cái bát bình thường luôn chơi anh em chơi chơi năm bảy tiếng anh em nhá đấy vẫn tiếp tục sấp đôi này tròn xoe này sáng như tivi luôn anh em nhá đấy anh em đi chơi chỉ luồn đúng cái bát thôi đi ai được quân vị ai được mà đi chơi cái loại chơi chơi sạc từ anh em nhá không phải chơi sạc kim như ngày xưa rất là nhì nhàng anh em đi chơi luôn luôn là rất là khó này tiếp tục ba trắng này anh em thấy không sáng như đêm trăng rằm luôn anh em biết nha ngày xưa cái loại bát đó, là anh em đi chơi là phải sạc kim chứ nhì nhàng cái sạc cái sạc từ này anh em đi chơi chỉ còn này hết pin em về anh em chỉ cắm sạc vào như này là nó bắt anh em nhá các mẫu bát khác nhau anh em đều nhà mình đều cung cấp hết các loại màn màn khuếch màn đen trắng màn 63 à, anh em cứ liên lạc trực tiếp số điện thoại 09843148 thì mình sẽ uh, gửi bát cho anh em các mẫu bát anh em để anh em tư vấn anh em nhá mình khẳng định luôn chống mù tại sao mình lại nói là chống được mù vì nó tráng một cái lớp xứ rồi anh em nhá khi nó tráng lớp xứ nó có hai tác dụng một là chống mù để cho qua các bài test như là nước sôi nước lạnh này hay kho lửa và thứ hai nó là chống là khi nó tráng cái lớp xứ như thế thì để khi anh em thầy thợ soi là không vào thấy được camera đấy đặc biệt là đập ra năm bảy miếng mình khẳng định luôn đập ra năm bảy miếng cái đít bát này anh em nhá không có một tang chứng gì đấy trừ khi anh em đập vụn xoa như mịn luôn thì mới có thể phát hiện ra thôi vì nó chỉ như một cái hạt đỗ siêu nhỏ anh em hoàn toàn yên tâm không bao giờ có thể phát hiện được anh em nhá bát nó giống y chang như bát bình thường luôn tất cả mẫu bát anh em hoàn toàn yên tâm luôn Đấy, bát nào cũng được các loại bát fit bát phiếc đều ok hết anh em nhá anh em nhìn này tất các bát này bát lạm được anh em nhá trong veo vèo vèo luôn này bát lạm được anh em nhìn thấy không như đêm trăng rằm luôn Đấy, không có một cái tăng chứng gì anh em nhá nên anh em hoàn toàn yên tâm về các mẫu bát nhà mình cung cấp ra thị trường hàng nhà mình mình nói thẳng luôn này bán ra là có bảo hành anh em nhá anh em lên là mua hàng lên mua hàng là anh em lên thoải mái anh em thử hàng là anh em nhá đấy được xem hàng thử hàng thoải mái luôn anh em này tất cả phít nhựa này trong veo vèo vèo luôn này anh em nhìn này anh em lên xem hàng kiểm tra hàng thoải mái sóc thoải mái anh em nhá để anh em kiểm chứng xem là đúng như mình làm video đúng như mình quảng cáo không nên anh em hoàn toàn yên tâm về cái mẫu bát mình tung vào thị trường bát này mình tung vào thị trường là kiểm định là kiểm tra rất rõ ràng anh em lên lại thử thêm một lần nữa đó là hai lần bài test nhà mình không bán quán cà phê không bán đường bán chợ anh em nha anh em lên cứ thử hàng ưng hàng anh em đấy kiểm tra độ chính xác xem nó có y chang những cái mẫu bát anh em tung thị trường không và đặc biệt cái loại bát uh, trắng này hay bát hải dương là rất nhiều khách sạn nhà nghỉ là đều có cái mẫu bát để em đi đánh cũng rất là cơ động thôi hay bát long phượng vậy thì anh em yên tâm nha mình khẳng định luôn nhà mình bảo hành cho anh em ví dụ anh em mình về mình nói được chơi được năm bảy tiếng mà anh em chơi chỉ được hai ba tiếng mình bảo hành đổi bát mới cho anh em luôn nên anh em hoàn toàn yên tâm hay là anh em về bảo là có tang chứng hay là ờ, bảo là soi nó không các bài test mình nói này thử phấn rôm không bị mù mắt đấy tất cả các loại bút dạ xoa trong lòng là ok thử nước sôi nước lạnh ok anh em nhá bao soi ok và đặc biệt là khi mình ăn được tiền mình cầm tiền về mà cái cái trường hợp mình không cần phải lấy bát lại nó đập ra mình khẳng định không có tăng chứng gì có mình kỷ niệm với anh em thêm một cái bát nữa anh em nhá nên kiểm tra số hàng thực tế luôn cái thời buổi 4.0 không ai chơi cái hàng là có tăng chứng anh em nha nên anh em hoàn toàn yên tâm tất cả mẫu bát nhà mình nhưng anh em nhớ này bát mà đập nhà mình không bảo hành anh em nha còn tất các trường hợp khác thì mình bảo hành cho anh em đấy đi kèm với các màn soi soi anh em chơi cái loại màn gì thì là mình alo cho mình cái màn đấy cái màn cúi bắp này nó rất là tiện lợi này hay là cái màn ờ, ờ, uh, 63 hay là cái màn iPhone hay là cái màn khuếch 570m đấy là tùy anh em anh em chơi màn gì thì cứ uh, chọn màn để mình gửi cho anh em để tùy cái từng cái địa điểm anh em chơi cái từng loại màn mình khẳng định luôn này vị nào cũng được em nhá soi led này đẹp luôn villa thăng long quân đóm quân chắn soi chuẩn đen đẹp nên anh em hoàn toàn yên tâm về cái dòng bát này cái thế hệ cập nhật mới nhất anh em nhá em có tư vấn về hàng hóa gọi trực tiếp số điện thoại 09843148 thì ngoài cái bát tàng hình không tang không chân sạc này ra nhà mình cung cấp tất cả dụng cụ liên quan cờ bịp máy bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game lao động dạy bài thì không anh em cứ alo mình tư vấn cho anh em anh em ở xa mình gửi xe đò cho anh em gói hàng cẩn thận không va không đập không vỡ anh em nha bát này cái chống va đập rất là khỏe này đây em hoàn toàn yên tâm anh em nha